Tụi kêu nhảy hãy nhảy. Thôi từ từ từ từ chờ kia em mới quay nhảy. cơm rồi bắt ói cho